con này bựa này m i trống này hèn nhỉ đi bên cạnh nhảy vô này nó ngại mẽ anh em ạ câu giờ quá venga, chạy nhá Hơi bị cầu giờ đấy thời gian của anh em ạ nào con máy này cứu anh hùng không